Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực thôn Háng C, xã Sà Hồ, huyện trận Tấu, tỉnh Yên Bái à, Khu vực này thì à, Giang chuẩn bị là lên nhà cháu Giàng bị u mắt Như video hôm trước mà quý vị và tất cả các bạn đã quan tâm thì cũng biết là cháu Giàng là bị u ác tính Sau khi mà bác sĩ kết luận ở dưới bệnh viện thì cũng đã được anh Sơn à, đưa về tận nơi Thì à, cái quyết định này cũng là do bố cháu ký quyết định sau khi mà à, bác sĩ kết luận là cháu không thể chữa được con mắt thì cũng nhận được rất là nhiều cái comment của quý vị cũng như là khán giả thắc mắc thế này thế kia thế nọ rồi nói à, thế này thế kia ấy, thì anh Sơn cũng đã giải thích thì ra nghĩ là cái trường hợp này thì à, chúng ta là mọi người không nên à, thắc mắc quá nhiều rồi suy nghĩ quá nhiều cả tất cả mọi quyết định đều là do bố cháu cả nếu mà ở dưới bệnh viện thì mình vẫn là trị xạ để cái u nó bớt đi thôi chứ còn con mắt của cháu thì anh Sơn cũng đã giải thích là nó đã hỏng rồi sau khi mà bác sĩ kết luận thì cũng ờ, được gần một tuần rồi thì Giang có nhắn tin với gia đình để hỏi thăm ờ, thì ờ, có thấy bố cháu nói là sức khỏe nó yếu hơn đấy thì hôm nay là Giang lên đây để lên nhà cháu Giàng xem là hỏi thăm cái sức khỏe của cháu là tình hình như thế nào rồi thì trước khi lên thì quý vị cũng thể ý nhìn thấy là trước mặt quý vị đó là một cái thử ruộng bậc thang khá là đẹp ở người đồng bào dân tộc Hơ Mông người ta khai thác cái mỏm núi này nhìn rất là đẹp luôn và thời gian này thì bà con là đang chuẩn bị gặt ấy quý vị ạ nên là nó rất là bận không biết là bố cháu là có ở nhà hay không thì xin mời tất cả quý vị cũng tất cả các bạn là cùng giang lên trên nhà cháu giang nhé đây thì uh, giang ghi hình cận cảnh luôn cho quý vị uh, tất cả các bạn cùng xem đây ở phía dưới này bà con đang đang ờ, ấy này đang tút lúa đấy nhìn cái thửa ruộng mọi người tràn nó theo cái ấy này nó thành bậc thành bậc trên này người ta gọi là ruộng bậc thang đấy Và không khí ở trên này thì rất là trong lành luôn nó rất là sạch không như ở dưới ờ, thủ đô Hà Nội hay là nơi khác thì khói bụi rồi này nó ngột ngạt đấy trên này rất là tuy là mùa hè đấy rất là mát luôn bà con này chủ yếu trên này là trồng lúa này trồng sắn này thế 13 tuổi có người yêu chưa chưa chưa có người yêu à à con 13 tuổi cố gắng học nhé cố gắng học thật giỏi sau này ờ, biết nhiều kiến thức để chia sẻ với bà con giúp bà con mình làm giàu Đấy mà cũng phải chia sẻ với mọi người biết là mình lấy có rừng có đồi nhưng mà đừng chặt phá nhiều quá ừ. phá hại cây rừng nhiều là nó lũ lụt ống lũ quét lũ ống này nó nhiều ấy sau này mà cháu mà đi học ấy về giải thích cho bà con là như vậy cái tác dụng tác hại của chặt phá rừng nhiều quá nó không tốt với lại là có ốm đau như thế nào ấy thì mình phải đi bệnh viện đi khám như nào đừng có bảo bà con là đừng có cúng thì cúng ma thì vẫn cúng mình phải tuyên truyền đấy mình được học mà mình có bệnh ở trong người mình phải đi khám này nên là ấy thì mình sau này mình về nhà mình vẫn cúng mà vẫn phải đi viện tôi thấy là chú thấy là mọi người là cứ, cứ ốm đau rồi cứ cúng cúng này này nó nó không đúng lắm mình chưa biết được bệnh ấy ừ, thì cháu mong là cháu sau này cố gắng nhà gần đấy không nhà gần à chỗ nào à trên này à, à trên này gì à là bên này giờ là đang đang đi ấy à anh đi uh, ờ, thu lúa hay nào à được à? ồ thế chú cảm ơn nhá lên đây nhà cháu giàng một chút bây giờ thì mình sẽ đưa quý vị và các bạn lên nhà cháu giàng thăm sức khỏe cháu nhé hiện tại thì mình cũng đã đến nhà cháu giàng rồi đây là nhà cháu giàng nhé quý vị và các bạn nhé rất là nhiều ô chào em nhá đang làm gì đấy thế à thế cháu giàng thế nào tình hình cháu nào sức khỏe có đỡ không ô chào em nhá không biết chỉ là chiều dạ. nó à, à? nó ừ. giờ gió lên tí rồi nên là à ừ. à đây à thế còn hai cháu gái kia đâu rồi à được à, à? ừ. có ăn được không cháu ăn được chưa Giàng vẫn chưa ăn là vẫn phải ăn cháo đúng không? ừ. Uống sữa được không? sữa một tí sữa một tí à? Ừ. ừ hình như cái mắt con mắt bên bên kia của cháu là là hình như là cũng cũng cũng bắt đầu ảnh hưởng ấy nhỉ đúng không nhỉ em nhỉ cố gắng bón cháo à cái thuốc giảm giảm đau ấy mà hôm mà anh sơn còn nhắn tin cho chị em đúng không cho vào ấy cho vào cái ờ, hậu môn cũng được nhưng mà không, không tiêm được ấy chứ dòng nhọc quá gì dòng... ừ. ừ. ừ chứ còn hai cháu kia đâu rồi sùa với tàn đi trăng chưa? à này ừ. tiền là ngân hàng hay giả chưa vay mình vay ấy chưa nói em bảo đến thời hạn thì mình... à thời hạn mới đúng không dạ. rồi cứ đến thời hạn mình giả Vậy, dạ, ừ. càng ngày càng teo đi anh nhỉ yếu đi thật này càng càng yếu, em, em nhìn thấy yếu mà xanh ra ấy da của cháu rất là xanh nhé vì tất cả các bạn nhìn thấy đợt trước còn còn còn thấy ờ, chân nó còn có thịt nó cũng không ăn không uống rồi nó đau ấy nhưng mà nó tỉnh táo ừ. nhưng mà nó yếu nó yếu quá không gì ừ. ở dưới kia nó không tỉnh táo nữa thì nó không nó đều giá sự cái cái u nó càng ngày nó càng to ra luôn đấy giảng nói chung là rất là rất là đau ai ai cũng thương rồi cái con mắt bên kia thì hầu như là cũng hỏng theo rồi nó cũng bắt đầu nó trắng ra ấy. không còn cái lòng đen lòng trắng nữa bây giờ mẹ phải bón cháo kia là cháo hay thế nào em cháo, cháo. đúng không ừ. Không ừ. đuổi hay sao? Không biết làm thế nào đâu giờ. cũng khá như vậy thì cũng ờ, chỉ định à đây hai, hai con chắc bây giờ đi chơi về quá ừ, chân trâu à à chân trâu bố đây bác cho kẹo này sữa và uống này hai cháu nhỏ đây, đây bác một kẹo cho con này một sữa này bà lấy bóc ăn đi à một bóc đây sữa đau rồi gầy trơ xương ra luôn này xương sống này đúng không gầy quá luôn này quý vị các bạn xem rất là thương cháu nhưng mà không biết làm thế nào được ăn không ăn được mà uống cũng không uống được ừ. Ừ. em bóc cho con em bóc cho con hộp sữa thôi cháu nó không nóng lại lấy con sứ xí, xí hổ không phải xấu hổ đâu xấu hổ bác đâu nhiều nhà em gặt chưa à mai mai nhà mình mới gặt đi gì à. có nhờ được ai đó gặt chưa chắc có rồi đúng không ừ. Ừ người ta nói giúp à. mai ừ. gà sang cá mấy em giúp được ờ. Để giúp một ngày sao nó có hết không ừ. như nó cháu thì nó teo hơn tóm hơn trước nhiều vì nó không ăn được ấy ít gì mình cũng phải ăn được một chút nên cố, gắng động viên cháu là mình cố gắng ăn được một chút cháo càng tốt vâng còn hơn là mình không ăn được ăn được thì mình mới có ờ, cái sức được tuy không ăn được nhiều nhưng chỉ cần một giọt cháo hay giọt cháo này, nó cũng sẽ bù lại được cái, cái năng lượng quý vị ạ khi một con người mình thì mình sẽ bù lại được cái năng lượng nó tốt hơn là mình không ăn một tí nào người đã bị hầu như cả hai mắt hỏng là cả hai cái mắt hai mắt mắt bên này nhỉ ừ. Giang dạ, vâng, hôm nay lên thăm cháu thì cho quý vị tất cả các bạn biết là tình của cháu này hầu như bây giờ là mình, mình chờ với đợi thôi không biết làm thế nào này. ăn cơm chưa hai vợ chồng ăn cơm chưa ăn cơm rồi gì à. Ừ. trong đấy à, à. không cần ăn trong tay nó mỏi ấy, tay cho cháu đó, mỏi tay nằm lâu ấy sẽ ê, ê người thôi biết làm thế nào được số phận là mình cố gắng hết mức rồi vì con vì cái rồi không phải là mình không không cố gắng ừ. không cái ngày đầu mà mới biết mà lúc mới chảy máu mũi mà nó chưa sưng ấy thì mình may ra còn lấy được ừ. kịp để uh, chữa trị à, nó phát hiện sớm nó sẽ trị cái xạ khối u nó nó không không phát triển nhanh nhé rồi ừ. phát triển nhanh lắm ờ, mà u ám nó phát triển nhanh lắm trong vòng một tháng này ừ, không biết là đấy. đau mắt ấy, nó chỉ là đấy đúng rồi nó chỉ chảy máu mũi đúng không lúc dạ. mắt nó chưa đau nó chưa sưng này thì lúc đấy là mình cũng chủ quan là mình không biết là cứ nghĩ là cháu bị ấy bình thường nên là để lâu quá không covid thì ừ. thể là nó không nặng thì lúc đấy là lúc mới bị ấy mới bị mà mình à, đưa ra hàng nội mà mình phát hiện ra được cái u nó sớm lúc nó còn đang nhỏ ấy ừ. thì dễ mình gọi là trị xạ thì nó dễ hơn ừ. đấy thì nó dùng phương pháp trị xạ thì nó sẽ giảm cái khối u nó không phát triển ừ. do là cái à, covid rồi là do mình là là ấy đấy mình không không kịp thời thì nó mới mang cái uh, u ác tính này, cháu nó phát triển nó quá nhanh khi nó lớn rồi thì mình không thể ấy được nữa rồi ừ. Nên bác sĩ bảo người đấy kết luận u ác tính nó khó không chữa được nữa nên là bà con mình à, cố gắng là sau này cứ ai nơi này này mà à, có ờ, vấn đề gì mình nên đi viện khám ngay em ạ nên khuyên bà con như vậy sau rồi mình ăn ờ, làm những thủ tục cúng rồi như này mình về nhà mình làm sau ừ. và đi, trước à, ờ. nếu mà đi thẳng vào cái nhi thì chắc là không ừ. covid thì chắc là không chứa thì đấy yeah, nhưng mà đi vào những ca à. thì covid lắm thì nó nói chung là mọi người rất là thương cháu bản thân anh thế thương mình không không thể làm nào khác được nói chung là trong lòng là ấy đúng không bây giờ chỉ có cách là mình nói chuyện động viên cháu cố gắng ăn thôi đừng nói nặng lời như cái này cháu để có cái tâm lý của cháu nó ổn định Đấy, ờ, mong bây giờ mắt nó càng ngày càng sưng to lên khổ còn cháu kia là cũng đi chăn trâu đúng không hai cháu ừ. rồi thì khó bóp tay rồi là ấy tay cho cháu dây cho nó mềm lại nằm lâu là khớp nó ấy mà hôm về được mấy ngày rồi nhỉ em nhỉ một tuần rồi đấy nhỉ Vừa nãy thì à, Giang cũng đã đưa quý vị và tất cả các bạn à, lên nhà cháu Giang để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Giang, thì à, biết là cháu hiện tại bây giờ cũng rất là yếu rồi mà ăn thì không ăn được mà chỉ được một chút cháo nào đó thôi thì Giang cũng chỉ biết là động viên tinh thần cháu cũng như là à, người thân trong gia đình cháu nhất là bố mẹ cháu và mình cũng không biết làm thế nào để giúp cháu được thì biết là ngồi cầu nguyện cho cháu có một phép màu nào đó để giúp cháu vượt qua được cái cơn đau và qua đây thì Giang cũng nhân tiện thể và chia sẻ với à, quý vị và tất cả các bạn qua một cái, cái video mà Giang có đăng tải nói về vấn đề của cháu Giang dưới góc nhìn của đạo Phật thì Giang có nhận được nhiều comment mà tích cực cũng có và tiêu cực cũng có trái chiều ngược chiều đều có hết cả và cũng nói anh Sơn với Giang như thế này thế kia là mình à, công khai tài chính không rõ ràng hay là nói bảo Giang không tận tình à, giúp đỡ bà con để chữa trị mà lại để bà con về để cháu giảng về cụ thể như vậy hay là có comment nói là Giang làm không rõ ràng như này thì cái nghiệp báo của mình còn nhiều và còn nặng lắm sẽ nhận trong nay mai thật sự bản thân Giang là không những là mình chưa làm cái clip đó đâu mình cũng đã biết được là sau này sẽ có những cái comment nó không hay không thiết thực và giúp đỡ mọi người ấy, thì Giang cũng rất là hoan hỉ và đón nhận nó với một cái tâm thái là bình thản và an lạc vô sự thôi bởi vì trong tâm mà giang trong tâm giang giang làm cái gì giang biết cái đó và chắc có lẽ là những khán giả đó những quý vị đó chắc cũng đã từng theo đạo phật hay là tu tập như thế nào thì mới có thể nhìn nhận ra được thì giang không đánh giá một ai cả và bản thân giang thì cũng ờ, chia sẻ với mọi người là giang cũng là người phàm người trần thôi trước kia thì giang cũng như mọi người thì cũng ờ, làm những công việc như thế này thế kia rất là nhiều và chưa biết đến đạo phật thì sau khi mà giang biết đến đạo phật và mình đã có thời gian tu tập tinh tấn tu tập thì mình mới thấy được cái sai của mình cũng như là quý vị à, khán giả cũng như là tất cả mọi người cũng biết rồi nhân chi sơ tánh bản thiện thì là khi mà con người mới sinh ra thì ai cũng biết là cái tính lương thiện cái tâm của mình nó lương thiện đó là à, mọi người biết cũng như là à, quý vị tất cả các bạn cũng hay truyền miệng nhau hay các cụ ngày xưa hay để lại cái câu mà bồ tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả đó những cái việc làm mà có thể là ừ, quý vị mà đơn cử như mọi người là nhìn thấy một người đi giết người xong là vào tù xong là bị à, tử hình thì lúc đó thì mới biết là cái sợ thì cái quả nó đến mà nó trổ mà cái đó đơn giản một người nhìn thấy còn những người mà người đó nói là bồ tát thánh nhân thì người ta sợ nhân người ta không muốn gieo mà người ta không muốn làm nhưng người ta không phải gánh hậu quả và giang cũng không biết là trong kiếp trước của Giang là vô lượng kiếp trước của Giang thì có lẽ là mình cũng tạo rất là nhiều cái nhân ác và nói những cái điều nó không hay như thế này thì kiếp này mình nhận được cái gì thì bản thân mình quá trình tu tập tinh tấn mình sẽ hiểu và nhận ra và cái bản ngã của con người thì quý vị biết rồi nó rất là lớn cái tôi của mình nó rất là lớn đấy khi mà mình cứ đề cao cái tôi của mình và mình chấp vào cái sự việc sự vật đó thì mình sẽ không nhận ra được cái bản chất cái tâm thật của mình cái tánh thật của mình đấy là cái đơn giản đơn thuần mọi người hiểu là như vậy cũng như là quý vị có thể để ý là là lúc mình mới sinh ấy thì bản thân giang thì đúng là cái tánh trong con người nó rất là thiện nhưng qua quá trình là biến hóa của cuộc sống giữa cơm áo gạo tiền hiện tại bây giờ tham sân si này tham sân si nó có rất là nhiều thứ tham về tiền tài của bà à, của cải danh vọng rồi tham đủ thứ tham ăn tham uống tham đủ thứ sân là sân hận nổi giận cáu với người này người kia si mê là si mê một cái vấn đề gì nó rất là nhiều bao trùm và chính vì cái đó là mà nó mang lại cho con người mà cái sự đau khổ cái sự phiền não như Đức Phật mà cách đây 2.600 năm cũng biết rồi lúc đấy còn chưa học chưa phát triển nhưng mà Đức Phật đã biết được là trong nước trong một bát nước 80.000 con vi sinh vật vi khuẩn sống trong đó và đến thế kỷ thứ 16 thì nhà khoa học mới phát triển ra mới nhìn ra được kính mới chế tạo ra kính hiển vi thì mới nhìn thấy được là trong bát nước có vi sinh vật khuẩn nhiều rất là nhiều sống trong đó và Đức Phật cũng biết là cái thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp mà cái à, giáo pháp của Đức Phật sẽ bị diệt vong thì Đức Phật cũng đã nhìn ra được và mọi người bây giờ thì cũng là vì cuộc sống cơm áo gạo tiền là vì cũng cái si mê với cái dục vọng cái ấy của bản thân mình mà đánh mất tất cả cái đạo đức nhân tính của con người ấy, thì quý vị cứ để ý mà xem bản thân Giang cũng đang trên quá trình mình tu tập tinh tấn thôi và mình cũng bỏ dần triệt dần cái tham sân si trong con người mình và mình chỉ khi nào mình cảm thấy là nó đủ và vừa với cuộc sống của mình thì mình sẽ cảm thấy an lạc vui vẻ hạnh phúc trong cái cái tâm của mình cái tâm tham À, tâm sân tâm si của dạ. mình thì mình sẽ triệt để nó dần còn nếu mà để triệt để nó được ngay ấy, thì với bản thân giang nghĩ là chắc chắn là không được cái điều đó rất là khó nó phải có quá trình thời gian thì hàng ngày hàng giờ và hàng tháng hàng năm thì mọi người mới có thể tinh tấn tu tập để mình sửa tu là sửa mà. quan trọng là mọi người là tu ở đâu là tu để làm gì và mục đích gì đó và nó có lợi ích gì và tu như thế nào thôi thì giang nói là có nhiều người bảo nó tu nó khó lắm thực tế nó rất là đơn giản nếu như cho nó là đơn giản và cho nó khó thì nó là khó thì một người chỉ cần bỏ cái tôi của mình bỏ vứt bỏ cái tôi của mình giảm bớt cái tôi của mình đi thì chắc chắn là một người sẽ tu tập được thôi và cũng như nhiều người nói là à, thằng này nó vô minh thằng kia nó vô minh thì giang cũng không nói mọi người là vô minh hay như thế này thế kia cả tại vì cái từ vô minh này thì đối với những người mà giác ngộ thì người ta ít nói lắm thì mất 2 năm học nói nhưng mất cả đời để im lặng đấy cũng như là ngày xưa mọi người biết là thời Đức Phật còn tại thế còn rất là nhiều câu hỏi mọi người hay đặt ra thì Đức Phật mới trả lời chứ thực tế Đức Phật cũng chẳng nói cho mọi người như thế này cả tại vì có thể là mình nói mình cãi nhau với người kia cứ đúng với sai cãi nhau thì đâm ra là mình lại thành một người vô minh không hiểu chuyện à, như này à mình cứ im lặng im lặng để mình biết được cái quy luật của cuộc sống nếu như mình vô tình mình cái lại thì mình trở thành vô minh và mình lại tự tạo nghiệp cho mình thì nghiệp trong đó thì quý vị biết là thân khẩu ý mà từ cái ý nghĩ thì nó mới ra cái ờ, lời nói và cái lời nói nó mới ra cái hành động việc làm của mỗi người tại mọi người phải tu là như vậy và cái cách sửa mình thì quý vị cũng biết rồi thì bản thân Giang cũng chỉ là cái chia sẻ kinh nghiệm của bản thân Giang với ờ, quý vị cũng như tất cả các bạn là con đường tu tập nó rất là tốt và cái đạo Phật nó đang thấy nó rất là vi diệu và cũng nhận được câu hỏi quý vị nói là mình phải ép buộc người này phải làm theo mình phải theo ý mình ấy thực tế Giang cũng suy nghĩ rất là nhiều và cái vấn đề của cháu Giang cũng là chị máy này này thì trong lòng Giang cũng nghĩ rất là nhiều nếu mình ép như vậy thì lại làm khó khăn cho người khác đâm ra mình lại không trở thành con người tốt cũng như đạo Phật cũng vậy thôi như Giang nói với mọi người đấy quý vị đây cũng là một cái duyên hữu duyên thì Giang mới gặp quý vị ở trên kênh YouTube và khi đó thì nó là cái hữu duyên cái ấy của Giang với mọi người như tất cả quý vị biết rồi đấy thì theo đạo Phật là không phải Giang ép mọi người theo đạo Phật hay ép mọi người Đức Phật cũng vậy thôi không ép mọi người theo đạo Phật mọi người phải tin nhân quả mọi người phải tin nghiệp báo gì cả tin là tùy của mỗi người thì cái công việc mà Giang đi làm này cũng vậy thôi cái quyết định của bố cháu khi mà biết cháu không chữa bác sĩ nói không chữa được con mắt nữa thì quyết định của bố cháu ký về Giang cũng không thể ép buộc được nó tùy duyên và nếu có duyên và có như thế này thì phước phần của cháu sẽ là giúp cháu vượt qua bệnh tật khổ đau đâu Giang cũng mong là như vậy và cái thứ hai thì Giang cũng muốn chia sẻ với ờ, quý vị và tất cả các bạn là cái luật nhân quả nó không chừa một ai cả dụ kiếp này mình không bị thì kiếp sau mình tái sanh lại thì mình sẽ là bị và có thể vô lượng kiếp trước của mình mình đã làm điều ác hoặc như thế này thì kiếp này mình phải trả quả thì quả nó là điều bình thường thôi nhưng quý vị nào mà đã từng theo đạo Phật hay là cư sĩ tại gia hay là quý vị theo à, không theo đạo nào thì quý vị tin hay không tin thì tùy tâm của mỗi quý vị cũng như là tất cả các bạn không ai ép quý vị và tất cả các bạn cả nên là mới sinh ra đạo và đời thì quý vị biết rồi đó cái dòng chảy luân hồi thì thì biết rồi nó nó nó cứ từ dạng này sang dạng kia thôi cũng như là định luật bảo toàn năng lượng nó cũng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia cả cũng như con người đi trong kiếp luân hồi lục đạo sáu lục đạo luân hồi đó bát chánh đạo này tứ diệu đế này đó là 12 nhân duyên gì đó mà hai nhân duyên khởi quý vị nào đã từng um, nghiên cứu về đạo Phật thì quý vị sẽ biết à, bản thân Giang thì ngày trước cũng là một con người cũng nóng nổi với quý vị với những cái khán giả mà nói nó không hay những cái lời này thì mình cáu giận lại vô tình thì Giang lại tạo nghiệp nhưng khi suy nghĩ là mình đã tu tấm và à, tu tập và tinh tấn rồi thì như Đức Phật đã nói rồi thì là cái nghiệp của người ta người ta cứ tạo chứ mình đừng tạo nữa vừa rồi thì Giang cũng à, chia sẻ với quý vị và tất cả các bạn là một số cái à, về vấn đề của cháu Giàng cũng là chị máy cũng như là chia sẻ về cái kinh nghiệm tu tập của Giang khi mà biết đến đạo Phật thì Giang thấy là cái đạo Phật này nó rất là vi diệu nếu quý vị và tất cả các bạn nào mà cố gắng bỏ đi cái bản ngã của mình bỏ đi cái tôi của mình cố gắng dành cái thời gian à, tu tập hàng ngày hàng giờ một chút một chút thôi thì dần dần thì quý vị và tất cả các bạn sẽ nhìn ra được cái vi diệu của đạo Phật nó như thế nào và Giang cũng ờ, xin thưa với ờ, quý vị và tất cả các bạn luôn đạo Phật nó là đạo của trí tuệ, đạo của sự giác ngộ và đạo của giải thoát. Đấy. Khi mà người đã có trí tuệ thì một người sẽ biết được cái nào là cái vô minh, ờ, cái gì cái vô minh nó bị che lấp đi. Cái nào nó đã che lấp đi cái sự vô minh đó à, và mình trở thành vô minh. Thì quý vị và tất cả các bạn mà đã tu tập thì mọi người sẽ nhìn nhận ra cái điều đó. Tại vì tánh Phật thì ai cũng có cái tánh Phật tâm Phật ai cũng có cái tánh Phật cả không ai là không có chỉ là mình chấp trước cái vấn đề nào đó và cái bản ngã của con người nó không quay về được nữa cái tánh không được nữa thì đâm ra là mọi người là nó bị gọi là bị tiền tài của cải danh vọng cái gì đó nó u mê nó che lấp đi thì mình gọi là u minh không nhìn ra được cái sai cái đúng vì đạo Phật Đà đạo chân lý khi mà Đức Phật cũng đã biết được là cái sự đau khổ của con người là vì cái gì vì tham vì sân vì si nên đức phật mới phải từ giã rời bỏ cuộc sống xa hoa rồi là cuộc sống ái dục dục vọng của bản thân để đại đằng sau lưng đi tìm con đường con đường gọi là con đường đạo nhưng mà khi mà đức phật tu khổ hạnh quá thì cũng không tìm ra được đến mãi khi mà ngồi dưới gốc cây bồ đề 49 ngày thì mới ngộ ra à, mới giác ngộ là tỉnh thức được và ờ, mới chỉ cho mọi người biết con đường trung đạo là như thế nào đó và bữa cơm hàng ngày hàng ngày ăn của Đức Phật chỉ có một bữa đó là con đường trung đạo không ăn ba bữa không tham nữa mà tham ăn tham uống thì dần dần sẽ bỏ đi được tham sân si và đạo giải thoát thì như thế nào cần giải thoát à, như thế nào thì mới giải thoát được thì à, quý vị và tất cả các bạn sẽ biết được về tứ diệu đế này à, bát chánh đạo này 12 nhân duyên này nó có rất rất là nhiều luôn nếu mà nói về đạo Phật nó rất là rộng lớn và mênh mông nhưng mà nếu mà quý vị và tất cả các bạn chỉ cần hàng ngày cố gắng là tinh tấn tu tập một cái đơn giản thôi thì tự bản thân mình sẽ ngộ ra và giác ngộ nó và khi đó thì mình sẽ phá bỏ được những cái u mê của bản thân mình và khi mình cảm thấy có lợi thì mình sẽ chia sẻ với à, quý vị và tất cả các bạn còn về vấn đề của chị Máy cũng như là của cháu Giang mà ép buộc cũng rất là khó ngay đến bản thân Giang đây mẹ Giang mà bị bệnh như vậy Giang cũng nói rồi cũng chia sẻ với mẹ là nên kiêng khem không nên như thế này chất đạm nhiều quá càng chất đạm thì bệnh tình nó càng sinh sôi này nở nó rất là nhanh nhưng mà mẹ Giang có nghe đâu thật sự rất là khó tại vì mỗi người sinh ra có một cái tính cách nó khác nhau một cái sự ngộ nhận nó khác nhau một cái sự hiểu biết người ta gọi là giác ngộ nó khác nhau mình không ép mẹ mình phải theo được bản thân Giang cũng vậy thôi bố mẹ thì à, ăn vẫn ăn thịt bình thường Giang cũng chỉ khuyên là cái này nó tốt hay như thế này nó tốt thôi chứ Giang cũng ép bố mẹ là phải ăn theo Giang phải như thế này làm như vậy đâm ra này mình lại thành là một con người như thế nào lại tham sân vị si ích kỷ nên Giang luôn nói với gia đình là như vậy cái gì tốt thì con thấy con chỉ cho còn làm hay không là do mẹ là do tất cả mọi người chứ không phải do ai cả có nghĩa là tự mình phải thắp đuốc để bó đuốc cho mình đi như đức phật chuẩn bị nhập niết bàn cũng đã nói mọi người lấy giới làm thầy lấy pháp làm cái hộ thân của bản thân mình chứ không ai đi cùng mình suốt cả cuộc đời để giúp mình cả nên là giang này chia sẻ với quý vị một chút về vấn đề của cháu giàng và chị máy và hiện tại chị máy đi về rồi không không vào viện nữa viện rất là buồn luôn và giang cũng không liên lạc được và là anh sơn cũng vậy và thấy bảo gửi cho anh sơn một cái bức ảnh đấy bảo chị máy là càng yếu dần rồi đấy cũng lời khuyên của anh Sơn rất là nhiều Giang cũng khuyên rồi và mọi người cũng vậy thôi nhưng mà mình không làm gì được quyết định là của chồng của chị đó hạnh phúc sướng đau khổ đau anh như nào đều ở bản thân đó và có quý vị mà thắc mắc Giang về cái vấn đề của cháu rằng tài chính không rõ ràng thì xem lại cái video trước của Giang thì à, Giang à, đã đăng lên chi tiết đầy đủ còn nếu mà quý vị nào còn thắc mắc như thế này thì Giang sẽ rút kinh nghiệm lần sau Giang sẽ đưa cái số điện thoại của cái người mà Giang giúp đó lên để cho để quý vị khán giả nào mà còn nghi ngờ thắc mắc để gọi điện trực tiếp cho gia đình đó để xem Giang là có ăn chặn của người nghèo dù chỉ một đồng một xu một cắt xem là có vậy không đấy thì lần sau Giang sẽ chú ý và video này Giang sẽ đưa cái số điện thoại của em GAG lên để quý vị khán giả đỡ thắc mắc những cái comment mà nó còn nghi ngờ Giang thì chắc chắn là những khán giả quý vị đó sẽ xem lại video tiếp theo của Giang và để xem là cái nhân và cái quả của Giang sẽ nhận như nào Giang biết điều đó nên mong video này à, mà ai còn thắc mắc gì có thể liên lạc và hỏi trực tiếp gia đình có lẽ là Giang xin chia sẻ tới quý vị và tất cả các bạn một chút của mình để thôi kiến thức và cái từ cái kinh nghiệm của bản thân Giang đã tu tập tinh tấn thì Giang chia sẻ thôi chứ không phải là Giang thuyết pháp hay như thế này cả thì mong quý vị và tất cả các bạn là thông cảm và hiểu cho Giang. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo.